hy vọng rằng là ngày đầu tuần của chúng ta thì sẽ có thật nhiều những niềm vui thật nhiều may mắn và đặc biệt là thật nhiều những cái chiến thắng cho tất cả anh em nhé thì à, chúng ta sẽ cùng kiểm tra lại một chút cái kết quả mà ngày hôm nay mình đã tham khảo và chốt cho anh em ở trên hai đường cầu đường cầu video lẫn đường cầu zalo anh em nhé tức là xin phép anh em hai ba phút nhỉ để à, chúng ta thống kê lại một chút cái kết quả ngày hôm nay thì à, ở trên đường cầu video mình đã chốt cho anh em ba à, đài đó là Khánh Hòa, Con Tum và Thừa Thiên Huế còn ở trên đường cầu Zalo thì mình cũng chỉ chốt cho anh em hai đài thôi mình chốt cho anh em tập trung chủ yếu là đài Khánh Hòa và đài Con Tum đấy thì à, những cái đường cầu mình chốt cho anh em ở trên à, video lẫn ở trên đường cầu Zalo ấy là nó đang có sự chênh lệch nha anh em nhé anh em lưu ý như vậy ở trên đường cầu video thì à, mình chốt đường cầu công khai đường cầu lộ bởi vì là mình đăng video mà cho nên là những đường cầu đường cầu công khai và đường cầu lộ cho nên là anh em để ý còn đường cầu ở trên zalo chúng ta ngày hôm nay thì à, đó là những cái đường cầu kín mà chúng tôi à, dành công cái thời gian rất là nhiều để nghiên cứu cũng như là tìm tòi những cái đường cầu và cho ra tất cả anh em những con số thật sự khá là ok khá là ổn định ngày hôm nay thì à, đài con tum thì mình chốt cho anh em cả bạch thủ cả ba chân và cả đầu đuôi nữa Thứ nhất đây là kết quả mà con tum mình đã chốt cho anh em này thì à, mình chốt cũng khá là sớm thôi không phải muộn đâu mình chốt đó là vào lúc 15 giờ 59 15 giờ 49 phút này đấy 15 giờ 49 phút là mình đã chốt cho anh em rồi đường cầu đó là đường cầu bạch thủ 57 ba chân lô đó là 057157 và đầu đuôi vip đó là 1771 đúng không ạ vào lúc 15 giờ 49 phút ngày mùng 7 tháng 5 đây thì à, cái kết quả thì mình cũng xin phép một số anh em không có avatar để à, công khai cho tất cả mọi người có thể được à, chiêm ngưỡng cũng như là có thể được chúc mừng tất cả anh em ngày hôm nay về đường cầu con tum bạch thủ con 57 của chúng ta thì anh em có để ý nhá chúng ta nổ ở vị trí đó là vị trí giải 6 chấm 3 đúng không ạ rất là đáng tiếc ngày hôm nay mình có bắt cho anh em con 71 thì ngày hôm nay đã nổ 4 nháy rồi thật sự là quá là kinh khủng nhưng mà may mắn là ngày hôm nay ở trên đường cầu video thì mình có chốt cho anh em là bạch thủ song thủ song thủ đã cặp 10 về 71 cho đài con tum thì không biết là ngày nay có anh em nào không thì xíu nữa mình sẽ thống kê lại kết quả của đài con tum sau như vậy bạch thủ lô tô 57 đài con tum chúng ta đã hoàn thành con 57 ba chân lô đó là 157 chúng ta cũng đã hoàn thành đúng không ạ ở vị trí đó là giải 6.3 có cái bội số đó là 5157 đúng không anh em 5157 đấy thì chúng ta đã hoàn thành đó là con bạch thủ 57 ba chân lô 157 rồi đầu đuôi vip đó là 10 771 thì à, chúng ta cũng đã hoàn thành đó là con 71 đấy nổ giải đầu cho tất cả anh em luôn nhé con 71 thì thật sự là ngày hôm nay nó rất là rực rỡ bởi vì nổ bốn nháy liên tục anh em ạ bốn nháy liên tục <clears throat> thì à, bạn à, Minh Phúc ngày hôm nay thì bạn có vào 800 điểm 800 điểm lâu thì cũng rất là ổn định rồi thực ra là một con số 800 điểm nó rất là ok đúng không anh em mình nghĩ như vậy bởi vì là có một số anh em mình có số anh em chơi to đánh lớn thì không sao cả nhưng mà có anh em đánh bé đánh vui chơi một số anh em làm công ăn lương thì anh em thấy bé mà con số 800 điểm thì nó cũng khá là cao rồi đúng không ạ đấy xin được chúc mừng 800 điểm của bạn Minh Phúc nhé rất là tuyệt vời ngoài ra thì à, bạn à, Gia Bảo <clears throat> bạn Gia Bảo thì tính ra vào bên mình cũng được ờ, uh, 6 hôm rồi này mình nhớ không nhầm là vào 6 hôm rồi thì ờ, hôm nay bạn ấy vào uh, đài con tum đấy bạn tiếp tục vào đài con tum mình bảo hôm nay anh chốt hai đài khánh hòa và con tum thì em vào đài nào thì bạn đã bảo là vào con tum thì à, tất cả anh em con tum thì đều một đường cầu như nhau thôi đấy anh em có để ý nhé đây mình chút đó là vào lúc 15 giờ 50 phút này ngày à, mùng 7 tháng 5 này đấy vẫn là đường cầu bạch thủ bạch thủ lưu vip là 57 ba chân lưu 057 157 đầu đuôi đó là 17 71 được chưa 71 có 71 này 57 chúng ta có 57 này đấy 57 có 57 đấy anh em có thể để ý nhé cái kết quả thì thực sự nó rất là ok cho anh em đúng không ạ đấy rất là ok cho anh em đúng không ạ đấy thì cái số mình chốt cho anh em ở trên video thì ở trên Zalo thì mình đã công khai đây rồi thì anh em có thể là tham khảo nhé anh em luận cầu vi số thì anh em có thể làm tham khảo những đường cầu bên mình không biết là bạn này vào bao nhiêu nhỉ bạn ra bảo bạn này không biết thì vào bao nhiêu cả thì mình cũng biết ngoài những anh em đường cầu của đài à, ngoài những anh em đường cầu của đài à, Khánh Hòa à, đài Con Tum ra thì mình có chốt cho một số anh em của đài à, đài Khánh Hòa này đài Khánh Hòa thì ngày hôm nay cầu cũng rất là ok thực ra đề đài Khánh Hòa thì ngày hôm nay cũng khá là nhiều anh em vào thật sự nhưng mà có một số anh em đánh cũng khá là lớn để xem là bạn Trọng Khánh ngày hôm nay thì bạn đánh bao nhiêu bạn này không vào bao nhiêu không biết lấy bao nhiêu cả mình cũng chưa hỏi thường thì mình hỏi anh em cho vào bao nhiêu thì mình ờ, để tư vấn cách chơi ấy thì đa số là anh em cũng đánh từ con số 50 điểm trở lên cả nhiều nhất ngày nay thì cũng có bạn đánh 2.000 điểm đấy 2 điểm như vậy là đường cầu của Đài Khánh Hòa mình đã chốt cho anh em nhé vào lúc 15 giờ 52 phút này ngày mùng 7 tháng 5 bạch thủ lô tô là 42 ba chân lô đó là 642 742 cầu vít phải nổ cho tất cả anh em thực tế đài con tuông thì mình có chốt trong cả cặp đồ đuôi nữa nhưng mà đài khánh hòa thì không đài khánh hòa thì cái cặp đồ đuôi nó khá là xấu cho nên mình không dám chốt mình chỉ chốt cho anh em chủ yếu là bạch thủ và ba chân thôi bạch thủ thì à, chúng ta đã hoàn thành cho anh em là bạch thủ 42 đúng không ạ 42 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 4 4 nhá thực ra thì nó đến muộn hơn anh em ạ nó đến đến muộn hơn rất là nhiều so với đài của của con tum con tum đã nổi giải 6 chấm 3 rồi nhưng mà đài à, Khánh Hòa thì ở tận giải 4.4 mới nổi cho anh em nhưng mình nghĩ thì điều đó nó không quan trọng quan trọng là anh em chiến thắng nổ là được đúng không anh em nổ là được thậm chí là nó nổ giải đặc biệt cũng không sao cả chúng ta chỉ hướng tới mục tiêu đó là sẽ chiến thắng thôi và cái mục tiêu chúng ta hoàn thành đó là chiến thắng rồi rất là tuyệt vời tuyệt vời chúc mừng cho tất cả anh em chúc mừng bạn Trọng Khánh nhé bạn này thì à, vào 1.000 điểm anh em ạ đây bạn này vào 1.000 điểm này mình có thấy ở phía cuối cái cái cuộc trò chuyện này mình không để ý như vậy là bạn Trọng Khánh với đường cầu 1.000 điểm. Xin được chúc mừng bạn Trọng Khánh với con bạch thủ 42. Còn không biết là ba chân lô thì bạn vào được bao nhiêu tiền thì không biết nữa nhưng mà đa số chủ yếu là bạn vào được 1.000 điểm con 42 là rất là ok rồi này. <coughs> Đấy nhá, bạn à, bạn Phạm Thanh Hưng này. Ngày hôm nay thì à, bạn Phạm Thanh Hưng ngày hôm nay là vào ngày thứ tư thứ tư đấy thì à, thực tế mà, mà nói là bạn ấy vào ngày ngày hôm nay ngày thứ tư ba ngày trước ấy thì bạn đánh cứ một ngày 2.000 điểm thì có một ngày nổ hai nháy thì là bạn tính ra là bạn được 8.000 điểm chiến thắng rồi đấy qua giờ em bận giờ mới nhắn tin cho anh được cảm ơn anh rất nhiều theo anh ba hôm nổ cả ba anh chốt số quá ok đấy đấy là những cái lời à, nói của những anh em đã gửi đến cho bên mình và mình cảm thấy rất là ơn cảm cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã dành cái thời gian tin tưởng cũng như là cái sự tin tưởng cho bên mình thì bên mình cũng đáp lại sự tin tưởng đấy bằng cách là chốt cho anh em những con số tốt và những con số tuyệt vời đấy thì ba hôm này mình bảo là ba hôm vào 8.000 ba hôm nổ 8.000 điểm vì có một hôm là bạn ấy trúng hai nháy hình như là hôm đấy là hai nháy con 23 23 đấy, nổ 8.000 điểm đấy đúng rồi anh thật sự chưa thấy ai chốt số chuẩn như anh đấy, rất là ok đúng không ạ xin được cảm ơn bạn Phạm Thanh Hương nhé nhớ là cho mình à, một chiếu lục lá để mình cà phê ăn sáng nha bạn Phạm Thanh Hương nhá Ok, như vậy là bạn à, Phạm Thanh Hưng ngày hôm nay tiếp tục vào đường cầu 2.000 điểm. Đấy, tiếp tục 2.000 điểm của bạn Phạm Thanh Hưng này. Tiếp tục 2.000 điểm cho anh. Đấy. Với đường cầu Khánh Hòa mình đã chốt cho anh em thì anh em đã biết rồi. Mình chốt vào lúc 15 giờ 55 phút này. Ngày à, mùng 7 tháng 5, Bạch Thủ là con 42. Ba chân lô vẫn là 642 và 742 đúng không ạ? Đây 42 anh em có 42 đây, 642 chúng ta cũng có 642 đây. 642 này và bạch thủ 42 này. Đấy. Như vậy là bạn à, Phạm Thanh Hưng với đường cầu 1200 điểm ngày hôm nay rất là tuyệt vời, rất là thành công rực rỡ. Đây là bạn chơi lớn nhất ngày hôm nay rồi. Và dường như là bạn này cũng chơi lớn nhất theo số bên mình từ khi năm 2023 đến giờ nhá. Đó là con 42 đã nổ cho anh em với 2.000 điểm. Ngoài ra thì à, có bạn à, Huy Hoàng này bạn Huy Hoàng thì cũng rất là ok bởi vì là bạn theo với mình khá là lâu rồi nhưng mà hôm nay thì bạn có tâm sự với mình là bạn mới trả được ờ, một cái khoản nợ đây vào Khánh Hòa thì mình có hỏi bạn đây là có vào lớn được không vào một nghìn điểm cho anh thì bạn bảo là hôm nay chắc em vào 500 điểm thôi vì em mới trả khoảng khoảng 60 triệu ngân hàng đấy rất là tuyệt vời đúng không ạ rất là tuyệt vời 60 triệu tiền ngân hàng thì bạn đã theo bên mình mấy hôm thì bạn đã gỡ gạc và đã giả được cái khoản đấy rồi thì à, may mắn mà có anh giúp thật sự cảm ơn anh đấy thật sự là rất là tuyệt vời với bên mình cũng cảm thấy rất là vui anh em ạ bởi vì là đã mang tới cho tất cả anh em được à, những cái chiến thắng và đặc biệt là giúp đỡ anh em trong cái vấn đề đó là những kinh phí này những cái khoản nợ nần trong cuộc sống thì bên mình có thể hỗ trợ được bên mình không có thể bên mình không hứa là sẽ cho các bạn tiền nhưng mình hứa là cho các bạn những con số chốt nhất chuẩn nhất có thể để anh em theo cũng như là chốt số về bờ an toàn may mắn khi gặp anh đấy nay vào đài nào thì bạn vào khánh hòa tiếp tục vào khánh hòa đây thì à, khánh hòa thì mình đã chốt anh em anh em đã biết rồi đúng không Như tất cả anh em đều như nhau thôi vẫn là bạch thủ 42 vẫn là ba chân 642 và 742 và vẫn là vào lúc 15 giờ 54 phút ngày mùng 7 tháng 5 42 anh em có 42 ba chân lâu 642 cũng có 642 rồi đây nó rất là rõ ràng công khai rành mạch cho tất cả anh em đúng không ạ đấy một lần nữa xin được chúc mừng cho tất cả anh em tất cả cô dì chú bác ngày hôm nay đã theo đường cầu zalo bên mình và đã thành công rực rỡ hết sức là tuyệt vời đúng không tiếp theo thì à, chúng ta đến với những cái đường cầu ở trên video mà mình đã chốt cho anh em này chắc là mình cũng thống kê cũng như là tham khảo lại một chút thôi và xin được chúc mừng cho tất cả anh em ở trên ờ, Zalo một lần nữa nhé và trên đường cầu video thì ngày hôm nay thì mình chốt cho anh em ba đài Khánh Hòa Con Tum và Thừa Thiên Huế đúng không ạ Khánh Hòa thì mình chốt bạch thủ 56 và trong thủ 2662 thì ngày hôm nay chúng ta không hoàn thành rồi đặc biệt rực rỡ và tuyệt vời nhất là ngày hôm nay đài Con Tum nha anh em nhé rực rỡ và tuyệt vời nhất là ngày hôm nay Con Tum chúng ta chốt bạch thủ 95 song thủ 17 và 71 thì con 95 của chúng ta đã không hoàn thành rồi 95 chúng ta không hoàn thành nhá, nhưng mà nhưng mà sao nhưng mà con 71 của chúng ta thì ngày hôm nay nổ ba nháy đấy thật sự thật sự nó quá là tuyệt vời à xin lỗi anh em nổ bốn nháy chứ không phải là ba nháy nhá bốn nháy bốn nháy lô tô con 71 của đài con tum được chưa bốn nháy lô tô quá là tuyệt vời quá là vui quá là may mắn ngày hôm nay không biết là có anh em nào theo con tum không anh em theo con tum thì thật sự là rất tuyệt vời rồi đúng không ạ còn con bạch thủ 43 bao lô cho tất cả anh em vào dàn đầu đuôi mình chốt thì ngày hôm nay chúng ta đã hoàn thành con 71 này ở cái dàn đầu đuôi nhá. Hoàn thành 71 của đáy con tum này. Như vậy là ngày hôm nay eh, đáy con tum chiếm trọn tất cả chiến thắng ở trên đường cầu video ngày hôm nay. Con tum chúng ta nổ lô 71, con tum chúng ta nổ lô à, nổ đặc biệt, à nổ giải đầu 71. Còn đài Thừa Thiên Huế và đài Khánh Hòa thì ngày hôm nay làm nền cho đài con tum nhá Đấy, chúng ta không thành công ở hai đường cầu đấy rồi. Như vậy là biết là có một số anh em theo khánh hòa ngày hôm nay cũng như là có một số anh em theo đại huế nữa và cũng có một số anh em theo đài con tum mình nghĩ là chủ yếu anh em theo con tum là nhiều con tum khánh hòa là nhiều đúng không ạ bởi vì là hai đài chính của anh em thì xin được chúc mừng anh em đài con tum nhé và xin được chia buồn với anh em khánh hòa và đài thừa thiên huế thì ngày mai chúng ta sẽ cố gắng lấy lại ngày mai thì à, chúng ta có hai đài chúng ta có đài à, phú yên và chúng ta có đài à, thừa thiên huế đúng không anh em đài phú yên và đài thừa thiên huế này thì à, mình sẽ tham khảo cho tất cả anh em cũng như là lựa chọn cho tất cả anh em đường cầu cho ngày mai chắc là mình sẽ sẽ vẽ cho anh em đường cầu của đài phú yên nhé đài huế thì à, mình sẽ chốt số cho tất cả anh em luôn bởi vì là thời gian chúng ta không cho phép cho nên là chắc là mình cũng cũng sẽ chốt số anh em đài phú yên luôn để anh em có thể lựa chọn <clears throat> đây Ngày mai thì à, mình sẽ tập trung chủ yếu bắt cho anh em cặp song thủ và bạch thủ cho đài Phú Yên ở trên đường cầu video và đây là bảng vẽ cầu của đài Phú Yên này. Mình sẽ vẽ cầu cho anh em để anh em có thể à, tham khảo nhé. Cho nhỏ lại một chút để vẽ cho anh em dễ nhìn nhỉ. Đây, cầu của chúng ta thì bắt đầu chạy nhé, bắt đầu chạy từ ngày 17 tháng 4. Chúng ta có cặp song thủ đó là 1881 này, cầu ở vị trí giải 1 và giải 4.2 à, nhé, giải 1 và giải 4.2 Chúng ta có cặp là 18 và 81 đúng không ạ? Kết quả trả thưởng cho ngày 24 tháng 2 chúng ta có con 18 này. 18 chúng ta thì ở vị trí đó là vị trí giải 4.7 nha anh em nhé. Giải 4.7 cho anh em đã nổ 18 này. Đây. Đấy. Tiếp tục. Tiếp tục thì chúng ta có cặp đó là cặp à, 89 và 98 này. 8998 nhé. Cặp 8998 thì à, anh em có thể thấy là kết quả trả thưởng cho ngày thứ hai ngày mùng 1 tháng 5 đúng không ạ? Chúng ta có 98 này. 98 chúng ta thì ở vị trí giải 6.1 nhá. Giải 6.1 chúng ta có 98. Đây. Ok chưa Như vậy là để tiếp tục tham khảo cho anh em đường cầu này cho ngày mai mình sẽ dự đoán và lựa chọn cho anh em cặp đó là cặp 0110. Đây. 01 và 10 dự đoán cho ngày mai đó là ngày à, mùng 8 tháng 5 nhé mùng 8 tháng 5 này không tám không năm hai hai ba đài của chúng ta sẽ là đài Phú Yên cặp song thủ sẽ là cặp 0110 cho anh em lựa chọn đấy riêng cặp này ngày mai thì anh em cứ vào điều tay cho mình nhá tốt nhất là anh em vào điều tay cho mình <clears throat> đấy sẽ vào đều tay thì anh, anh em cái tỷ lệ chiến thắng của anh em sẽ là gấp đôi đúng không ạ tỷ lệ chiến thắng của chúng anh em sẽ là gấp đôi cho nên là anh em à, nghe cũng như là hãy tham khảo những cái lời nói của mình và đặc biệt là anh em chú ý với những cái tư vấn mà anh em và mình tham khảo cho tất cả anh em 01 và 10 còn bạch thủ thì mình sẽ bắt cho anh em khả năng là sẽ còn là đầu 2 và con 28 nhé 28 còn đài à, Thừa Thiên Huế Thừa Thiên Huế thì mình sẽ bắt cho anh em một cặp số tức tên là bạch thủ nhé. Bạch thủ là bạch thủ con 27. Xong thủ lô tu sẽ là 0990. Đấy, bao lô cho tất cả anh em hai đài mình sẽ bao cho anh em cặp đó là 18 và 81 này. Còn dần đầu đuôi 10 số cho anh em hai đài thì mình sẽ bắt đó là 07 70 16 61 2 3 32 39 93 này cặp cuối cùng đó là cặp à, 48 và 84 nhá đấy <clears throat> đấy là những đường cầu những con số mình chốt và tham khảo cho tất cả anh em cho ngày mai tức là ngày 8 tháng 5 năm 2023 chúng ta bước sang thứ hai ngày đầu tuần rồi và hy vọng rằng những đường cầu mình chốt và tham khảo cho tất cả anh em sẽ thật sự gặp nhiều những niềm vui và chiến thắng cho ngày mai và chúng ta nên nhớ nhé những đường cầu mình chốt ở trên video là những đường cầu tham khảo anh em trùng cầu kết cầu anh em xuống tiền cho mình không trùng cầu không kết cầu anh em nên dừng ở mức tham khảo và mức tham khảo thôi được chưa đấy tham khảo và tham khảo đừng nên quá kỳ vọng vào những con số trên đấy nó sẽ rất là nguy hiểm cho tất cả anh em còn anh em loạn cầu bí số thua tha nợ nần thì anh em có thể liên hệ trực tiếp qua zalo bên mình đó là 0967 936 418 đội ngũ của chúng tôi sẽ tham vấn và chốt số cho tất cả anh em những cái đường cầu tốt nhất có thể được chưa ok Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào ngày mai và đừng quên để lại cho bên mình một lượt like và hãy đăng ký lại kênh để nhận những đường cầu cũng như là những số tốt nhất mỗi ngày anh em nhé. Ok chưa